một lớp học chứ không phải là cái chợ nha cho nên cô yêu cầu bạn xương không có bán hàng online trong lớp của mình nghe không rồi cô nói bạn xương lần nào là cuối bạn xương mà còn bán hàng online trong lớp nữa cô kêu cường xuống danh dây nhà bạn xương đó nha dạ anh à, nếu mà nếu mà những cái điều mà em làm có lỗi với cô cô thì em xin lỗi cô nhiều ạ à nhưng mà cô có biết không em chưa bao giờ dám suy nghĩ là sẽ bán hàng online trong giờ cô dạy có những lần em rất là muốn lấy cái áo này ra nè để mà em nói với mấy bạn là cái áo này nè mình bán với bạn hai trăm rưỡi thôi ai mà mua thì vô comment ở dưới khung chat giùm mình mình bán giá gốc mình không có lấy lời mấy bạn mình free ship cho mấy bạn luôn <coughs> như mẹ không bao giờ dám làm như vậy đó cô Tại vì lương tâm em đâu có cho phép em làm như vậy đâu cô Rồi đó cô Có những lần á em muốn lấy cái nón này ra này cô Để mà em khoe với mấy bạn á Là mấy bạn ơi Bên nay á Mình á mới lấy hàng về Hàng này á Là hàng mới Trend lắm nè mấy bạn Ai mua thì nhắn tin riêng cho mình Chứ đừng có nhắn vô khung cha hưởng cái cô như các bạn đang dạy nhưng mà thôi thôi đừng đừng nhắn không chắc gì mỹ một cái vì cô đơn nhi hai cái cho buồn thôi các bạn làm ơn đừng nhắn cho mình nữa nhắn mong để đi chỉ sao ta ship được em trả lại lớp học cho cô cô cô dạy với bạn đi cô là sao không dám nữa cô dạy đi cô em đi chúc đời. tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả ờ, mà tôi cũng phải phục chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi